Xin à, cảm ơn các bạn đã xem video hôm qua của tôi. Hôm qua tôi đã giúp cho một anh bạn bị hôi miệng lâu năm tương đối bị tổn thương về tinh thần. Sáng nay anh ấy đã phì và hàng chục lần để kiểm tra mùi miệng của mình và thật sự bất ngờ miệng vẫn thơm. Nếu bạn biết ai bị hôi miệng, sâu răng nhiệt miệng thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé. Đừng ngại, tôi đã giúp cho rất nhiều người. Không có gì phải ngại đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video.